Thưa quý vị, quay trở lại cùng với chương trình Tài chính thông minh, chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời đặc biệt sẽ đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay. Đó là anh Đặng Trần Phục, founder của ezfin và xin chào anh Phục. Xin chào MC Phương Thúy và xin chào quý khán giả. Vâng, thưa anh Phục, có lẽ à, chúng ta đều biết trong thời gian vừa qua thì à, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có một khoảng thời gian hồi phục và cũng đã khiến cho các nhà đầu tư có phần nào thêm nhiều niềm tin hơn trong việc là sẽ tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới. Và đầu tư công, cái nhóm cổ phiếu được coi là triển vọng được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây à, cũng mang lại hiệu quả cho các nhà đầu tư nắm giữ. Vậy thì theo riêng anh Phục thì anh có thể phân tích một chút về những cái động lực tăng trưởng của nhóm cổ phiếu này được không ạ? À, vâng, trước tiên thì có thể nói rằng là kinh tế của thế giới cũng như kinh tế của Việt Nam chúng ta đã trải qua một cái giai đoạn khá khó khăn từ cuối năm 2022 à, dự báo kéo dài đến năm 2023. À, từ đó thì ở Việt Nam của chúng ta thì cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái xuất nhập khẩu của chúng ta đang bị giảm rồi là các cái lĩnh vực như là à, đầu tư trực tiếp nước ngoài hay là đầu tư trong nước thì cũng có cái dấu hiệu tăng chậm. Thế do đó rằng cái động lực tăng trưởng chính cho kinh tế Việt Nam trong năm 2023 thì đổ dồn vào cái đầu tư công. Và khi đầu tư công diễn ra thì rõ ràng rằng là đã tạo ra công an việc làm rất nhiều cho các công ty xây dựng rồi là tiêu thụ rất nhiều các cái sản phẩm về vật liệu xây dựng. Từ đó khiến cho um, lan tỏa đến các cái thành phần kinh tế khác và giúp cho nền kinh tế của chúng ta có thể tăng trưởng và phát triển đạt mục tiêu đề ra à, từ cái đầu năm 2023 này. Vâng và câu chuyện giải ngân đầu tư công thì không phải là một cái vấn đề có thể nói là một sớm một chiều được mà phải là một quá trình đầu tư lâu dài nữa. Vậy thì các nhà đầu tư có quyền kỳ vọng vào sự tăng trưởng dài hạn của nhóm cổ phiếu đầu tư công hay không thưa anh? Cái đầu tư công của chúng ta thì nó không phải là ngày một ngày hai mà nó cũng kéo dài theo cái chu kỳ và theo giai đoạn. Thông thường kéo dài khoảng 2 đến 3 năm đầu tư công mạnh rồi sau đó lại giảm và sau đó lại có 2 đến 3 năm tăng mạnh. Chính vì thế cho nên là chúng ta cũng có rất nhiều các cái cơ hội cho cái nhóm ngành đầu tư công này. Thì à, nếu mà chúng ta tham gia đầu tư thì chúng ta cũng cần phải lưu ý với mỗi một cái giai đoạn khác nhau thì lại có những cái nhóm cổ phiếu được hưởng lợi khác nhau. Ví dụ ở cái giai đoạn đầu của đầu tư công thì rõ ràng rằng là các cái lĩnh vực liên quan đến vật liệu như là à, cát, như là sỏi, như là nhựa đường chẳng hạn thì được hưởng lợi rất nhiều sau đó thì à, lan tỏa đến các cái thành phần các cái ngành kinh tế khác khi mà đường làm được tốt chẳng hạn thì lĩnh vực như logistics sẽ được hưởng lợi do cái việc là chi phí sẽ giảm bớt đi rất nhiều rồi là tiếp theo nữa đó là cái lĩnh vực liên quan đến bất động sản ví dụ như là ở hai bên đường chẳng hạn thì người ta thường xây những cái khu dân cư rất là mạnh sau khi đầu tư công xong hay là ở gần sân bay chẳng hạn thì người ta cũng có các cái khu đô thị vân vân thì từ đó là à, lĩnh vực xây dựng dân cư này rồi lĩnh vực bất động sản dân cư này rồi Tiếp theo đó thì khi hạ tầng của chúng ta tốt thì cái việc thu hút FDI sẽ tốt hơn. Điều đó sẽ giúp cho bất động sản khu nghiệp cũng sẽ phát triển rất tốt về sau. Vâng, như anh vừa mới nói thì uh, tập trung đẩy mạnh đầu tư công kỳ vọng sẽ có thể uh, gây được một số cái ảnh hưởng tích cực cho những nhóm ngành như là vật liệu xây dựng này, hay là logistics hay là bất động sản dân cư hoặc cũng có thể là cả bất động sản khu công nghiệp nữa. Uh, vậy thì theo quan điểm cá nhân của anh, anh kỳ vọng như thế nào về một nhóm ngành nào đó sẽ có thể được lợi nhiều nhất trong những nhóm ngành mà chúng ta vừa mới kể trên? À, với việc đầu tư công thì chủ yếu là nhà nước đầu tư liên quan đến lĩnh vực cơ sở hạ tầng là chính như là đường, như là trường trạm, rồi hầm, rồi là sân bay, vân vân. Thì à, lĩnh những lĩnh vực đó khi mà diễn ra thì rõ ràng được hưởng lợi lớn nhất đó là các cái công ty nhựa đường thì nó chiếm đâu đó khoảng độ 30% cái chi phí làm đường. Rồi là tiếp theo là đến các cái công ty ờ, bán à, cát, sỏi để làm đường rồi sau đó thì nó mới lan tỏa dần đến các cái ngành khác các cái lĩnh vực khác ở trong nền kinh tế của chúng ta thì do đó rằng ở cái giai đoạn đầu của đầu tư công mạnh đó là 2023 chẳng hạn thì kỳ vọng rất lớn vào các cái công ty ờ, vật liệu xây dựng như là sỏi như là cát và các cái công ty nhựa đường Thực ra thì cũng có những cái ý kiến thận trọng hơn một chút. Họ cho rằng là kế hoạch tăng cho đầu tư công trong năm nay sẽ ở một cái con số khá cao nhưng mà cũng mới chỉ là nằm trong kế hoạch mà thôi. Và thực tế triển khai thì cũng có thể là sẽ đạt được không như kỳ vọng mà chúng ta mong muốn. Và chúng ta cũng sẽ thấy điều này thông qua cái việc là giải ngân vốn đầu tư công năm ngoái từ những con số đã biết nói cho tới cái kết quả đó. À, vậy thì điều này sẽ mang tới những rủi ro như thế nào cho những nhà đầu tư nắm giữ nhóm cổ phiếu đầu tư công thưa anh? Rõ ràng là những năm qua của chúng ta thì cái tỷ lệ đầu tư công của chúng ta hoàn thành ấy, à, tương đối thấp từ năm 2018, 19, 20, 21, 22 thì trong năm 2022 vừa rồi tỷ lệ đầu tư công hoàn thành cái kế hoạch đề ra đạt có 67,72% thôi, tức là chỉ đạt 2 phần 3 cái dự toán kế hoạch của chúng ta à, thì những năm vừa qua thì rõ ràng là nhà đầu tư cũng kỳ vọng rất nhiều vào đầu tư công nhưng họ lại gặp thất vọng rất nhiều đó thì đấy cũng là một cái rủi ro lớn nhất đối với à, việc đầu tư vào các cổ phiếu đầu tư công tuy vậy thì 2023 thì cá nhân tôi thì cũng uh, lạc quan hơn một chút bởi vì ngay từ đầu năm như trước đó thì chúng ta có thể thấy tháng riêng là tháng ăn chơi nhưng rõ ràng là năm 2023 tháng riêng thì khi vừa ăn Tết xong thì Thủ tướng đã đi đôn đốc khắp nơi và các cái công trường cũng đã khởi công và hoạt động xuyên Tết và cái giải ngân đầu tư công ở tháng 1 của chúng ta cũng tương đối tích cực và do đó thì chúng tôi kỳ vọng rằng trong năm 2023 cái câu chuyện nó sẽ khác tức là cái việc đầu tư công nó sẽ được giải ngân nhiều hơn và tác động tích cực thực sự đến cái nhóm ngành đầu tư công nhiều hơn Vâng và hy vọng là chúng ta có thêm được nhiều cái tín hiệu tích cực hơn nữa đúng không ạ? Và chắc chắn rồi việc đầu tư chứng khoán thì chưa bao giờ là một cái việc dễ dàng và nếu như cổ phiếu đầu tư công là một cơ hội chúng ta hay nói nói rằng là cái cơ hội ngon ăn thì có lẽ là cũng không hẳn là à, lúc nào cũng có những cái câu chuyện để chúng ta có thể bàn tới như thế này. Và để nói thêm về những cái rủi ro hay là những cơn sóng, những cái đợt gió nào mà các nhà đầu tư cần phải lưu tâm nếu như lựa chọn đầu tư vào nhóm cổ phiếu đầu tư công thưa anh? Vâng, thực tế thì nhóm cổ phiếu đầu tư công nó rất là nhạy với thông tin khi mà chưa giải ngân đầu tư công mạnh thì nó đã có một cái đợt tăng từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023 khá mạnh. Thế do đó là chúng ta cũng cần phải hết sức lưu ý khi tham gia đầu tư vào nhóm này. Thì hiện nay thực sự là giá cổ phiếu đầu tư công chúng tôi đánh giá cũng ở mức ờ, không thực không thực sự rẻ lắm, nó ở mức trung bình thôi. Thế thành ra là nhà đầu tư tham gia giải ngân các cái cổ phiếu đầu tư công cần phải tập trung theo dõi bao giờ giá cổ phiếu điều chỉnh mạnh thì lúc đó là một cái cơ hội rất tốt để có thể giải ngân chứ không nên mua đuổi các cái cổ phiếu này thì sẽ rất rủi ro. Vâng, vậy thì cụ thể những cái rủi ro khi mà những nhà đầu tư cá nhân họ nắm giữ cổ phiếu của nhóm ngành đầu tư công thì sẽ là những gì? Anh có thể thông tin rõ hơn cho các khán giả được không? Vâng, à, rủi ro đầu tiên đó là cái việc giải ngân đầu tư công nó không như kế hoạch chẳng hạn. Thì khi đó là doanh thu và lợi nhuận của các cái công ty này có thể sụt giảm rất mạnh. Và cái rủi ro thứ hai lưu ý đặc biệt đối với các cái công ty thi công các cái công trình đầu tư công đó là những năm vừa qua họ không có việc thế do đó là họ sẵn sàng bỏ thầu với cái giá rất thấp từ đó có khi là các cái công trình đầu tư công ấy chỉ mang lại công an việc làm đủ lương đủ chi tiêu cho những công ty đó mà thôi thậm chí không có lợi nhuận thế do đó là chúng ta cũng cần phải nghiên cứu kỹ những công ty nào thực sự được hưởng lợi ví dụ như những cái công ty bán về vật liệu xây dựng như là sỏi như là đá chẳng hạn ừ. thì chúng tôi cho rằng nó sẽ được hưởng lợi lớn bởi vì những cái công ty có cái giá uh, nguyên vật liệu bán ra rất là cao và nó là hữu hạn nó không phải cạnh tranh nhiều chính vì thế cho nên kết quả nó có thể tốt hơn còn những cái công ty trực tiếp thi công các cái công trình thì thực sự là chưa chắc đã có được cái lợi nhuận cao ừ. bởi vậy là chúng ta phải nghiên cứu kỹ từng công ty một xem công ty nào thực sự hưởng lợi thì hãy tham gia đầu tư vào nó Vâng, như vậy là chúng ta những nhà đầu tư cá nhân thì cũng nên rất là nhạy bén với những thông tin đúng không ạ? Vậy thì với riêng anh với những kinh nghiệm của mình thì anh có một lời khuyên nào đó cho những nhà đầu tư cá nhân để họ có được những cái sự phân bổ vốn cũng như là kế hoạch nắm giữ à, những cổ phiếu cho nhóm ngành đầu tư này không ạ? Thì à, đầu tư công cũng chỉ là một ngành trong rất nhiều ngành ở trên thị trường chứng khoán. Bởi vậy nhà đầu tư khi tham gia vào nhóm cổ phiếu này thì cũng nên phân bổ một tỷ trọng hợp lý cho cái nhóm ngành này thì nhóm ngành đầu tư công ở trên sàn thì thực sự nó cũng không phải là một nhóm ngành quá lớn. Thế do đó là tôi cho rằng nên phân bổ chỉ khoảng độ 20% danh mục của mình cho nhóm ngành đầu tư công mà thôi. Thứ hai nữa là cái việc giải ngân thì tôi lại lưu ý lại đó là nên giải ngân những lúc các cổ phiếu đầu tư công này có cái sự điều chỉnh giảm mạnh và đặc biệt là định giá PE và PB của nó phải thấp hơn so với cái trung bình trong lịch sử của nó. Ừ. Thì khi đó thì chúng ta vừa có được cái sự rủi ro thấp nhưng mà kỳ vọng cái cơ hội tăng trưởng cao hơn. Và vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi từ anh Phục.